also. Keep your love for me only. I get high on you, yeah, you. Hey, baby, kiss me hard. Don't kill my vibe. All my feelings một mày mày Việt Nam không Con chơi mấy hàng chúng tôi này Có người hướng W Mùa bo, bo co, bo co One model, Tomorrow, model. lua hả? Bo bo bo bo Bo rồi bo rồi Tao tao tao tao Lên, lên trò luôn, lên trò Lên trò, lên luôn thôi Cố hai Cố hai cho chúng tôi hai hai trăm chín mươi hai mà hai mà ai dép nhảy rồi còn ngủ bay tôi bắn nó một video cho đầu nha bo rồi bo rồi bo Hay quá Duyên Duyên ngủ về hả? Thằng này chết chưa? Còn này còn này này lộn hẳn dưới đây luôn này thôi thằng bé đầu ấy cu cu cu cu cu cu cu còn thằng nữa đâu trời ai trên kia trên kia ไม่นำหาไหนดุดแม่ใน